Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình tiếp tục review uh, tổ chức uh, trung thu thiếu nhi cho uh, các bé ở trường tiểu học Đây, Rất đông vui nhé mọi người Mọi người cùng uh, đón xem các tiết mục trung thu uh, tổ chức cho các bé Mọi người xem thấy hay thì hãy đăng ký like và chia sẻ kênh mình xin cảm ơn tất cả mọi người mà mọi người cùng đi sao nào rô đây nhé mọi người nhé đây là các à, bạn cổ của các bậc phụ huynh trường trường học và làm để đăng ký thi à, với nhau đây rất nhiều rất nhiều nhá à, rất nhiều mình sẽ đi quay tên một bàn cổ à, Tết Trung Thu ờ, cho mọi người cùng xem nhé mọi người cùng xem và mọi người cùng à, à, like và chia sẻ kênh của mình nhé cảm ơn mọi người rất nhiều bây giờ mình à, tiếp tục quay từng ờ, bàn cổ một nhé các đồng chí chủ nhiệm và các học sinh chúng ta ổn định tổ chức để chương trình ta được bắt đầu Ờ, chương trình được bắt đầu chưa rất ba anh đây nước ba buổi nhất mọi người tục mình sang mốt ba a ba anh nếu như nó tàn nói chuyện nó phải tự sẽ trừ điểm cô luôn trừ điểm anh tiếp tục sang mốt ba a ba tất cả không khí rất đẹp này giờ mình tiếp tục sang lớp ba a hai. tục mình Mọi ừ. ờ, nữa tôi đề nghị tất cả đồng chí giáo viên chủ nhiệm các đồng chí quản lý học sinh nhắc nhở học sinh ổn định chỗ ngồi chúng ta được bắt đầu kính mời các đồng à, bậc phụ huynh các bác phụ huynh về vị trí để chúng ta vô chở hai trăm chín rất là tiếp tục mình sang lớp hai ba rất là các bạn trang chỉ rất là đầy đủ quý vị Rồi xong rồi khỏe rồi Một lần nữa xin kính mời quý vị điều các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh chúng ta ổn định tổ chức để chương trình vui Tết Trung Thu được bắt đầu. Học sinh chuẩn bị vào chương trình rồi, em giữ trật tự này và khô này, ba tầng tiếp tục mình sang lớp 1 a hai các bạn này rất đẹp luôn mình lại tiếp tục sang Hồng ba. Các con ngồi nghiêm ngặt các cô nào có nói chuyện nào cô vẫn nghe có tiếng nói chuyện chúng ta ngồi không nhưng ngắn chúng ta không được tham gia vui hội trong rằng lớp một a bốn alo lời cảm ơn giáo viên không chủ nhận các đồng chí quản lý học sinh giúp các cô chủ nhiệm thì sang lớp ừ, cái buổi trình diễn biểu diễn cho nên là các đồng chí giáo viên không chủ nhiệm các đồng chí xuống cái này bỏ riêng và nhắc nhở các em rất ạ vâng, Một lần nữa tôi đề nghị tất cả các đồng chí giáo viên không chủ nhiệm Các đồng chí xuống các lớp để quản lý học sinh Lớp 4A1 tục mình sang lớp 4A2 Em đang muốn chương trình bắt đầu chưa? À, chúng ta muốn rồi chúng ta phải lo trật tự Vì chương trình mới bắt đầu được, phải nhỉ? Vậy thì chúng ta lại một tràng vỗ tay thật phòng tháng nào? Tiếp tục mình sang lớp 4 và bây giờ chương trình để bắt đầu sang dạ vâng, ờ. ờ, chị giáo viên và em học sinh chúng ta phải được tổ chức nhé lúc này thì à lúc bốn là bốn xin đồng nhiệt chào mừng các quý đại biểu các vị khách quý cùng toàn thể các thầy giáo cô giáo và các em thiếu niên nhi đồng đã trường tiểu học Kênh Giang ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi, những người dẫn chương trình, xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Mình chúc được sang lớp năm lòng.